Xin chào các bạn, đây là Quý Chính Biển làm cái à, video này để à, cảm ơn à, thầy Bình và là người đã giúp đào quý chính biển là trong cái nền tảng marketing và đào quý chính biển là một trong những người mà không biết gì về máy tính và khi học cái lớp học khóa học của anh Bình thì à, đào quý chính biển đã, đã à, biết được à, cái cơ bản để sử dụng máy tính để chạy quảng cáo và thầy cũng là người là cầm tay chỉ việc hướng dẫn đào quý chính biển à, từ cách làm video này à, từ nội dung này từ à, nội dung về livestream này hay là về cách các cái nhóm đối tượng khách hàng để mình target vào để cho nó hiệu quả nhất và à, tất cả các cái video trong vòng bao nhiêu thời gian hay là video ngắn hay là, là một người thầy dạy à, rất là chi tiết cụ thể và hướng dẫn rất là kỹ càng nên là đọc cái chính viện là cứ làm theo thầy và cũng đã đó có kết quả nho nhỏ là cô chính viện là chạy bắt đầu chạy và bắt đầu thấy hiệu quả và có những hôm thì chỉ cần chạy đến tầm 36 nghìn thôi thì đã quý chính viện đã à, chốt được à, một đơn khoảng 14 triệu rồi hoặc là những cái chương trình quảng cáo em chạy tầm khoảng một cái combo thì em chạy khoảng 400 nghìn thì cũng ra được 4 đến 5 đơn và những cái đơn của nó cũng tương đối là ok cái à, hay ở cái lớp học mà thầy Bình dạy ấy, là bình thường thì à, à, để chúng ta tìm được khách hàng nó rất là khó và bây giờ học các cái phương pháp của thầy học các video hay là học những cái bài viết hoặc là những cái nội dung livestream thì và chạy thêm cái quảng cáo và hút các cái đối tượng của mình mà mình đang tìm kiếm thì nó rất là dễ dàng và hiệu quả. À, vâng, một lần nữa là quý chính biển xin à, cảm ơn thầy Phạm Thanh Bình và các bạn các anh chị à, cứ học theo thầy, làm theo thầy hướng dẫn thì các bạn cũng sẽ có kết quả.